Dễ tôi cũng phải thể thao mới được Không chả mấy lúc mà già Ôi, dì nói thật đấy chị ạ Dì thích tập thể thao ạ Một tiến bộ của nước nhà, sự cương thịnh của nòi giống <laughs>